1953 Nam Mạng. Kính chào quý anh chị và các bạn. Chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý anh chị và các bạn ngày hôm nay là xem tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 năm 2021 Nam Mạng. 1. Tổng quan về tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng năm 2021. Nam Mạng sinh năm 1953 tuổi Quý Tỵ, tức tuổi con rắn, thường gọi là thảo trung chi xà, tức rắn trong cỏ. Mệnh thủy, trường lưu thủy, nghĩa là nước sông dài. Mệnh trường lưu thủy cập năm 2021 mệnh bích thượng thổ, thổ khắc thủy không tốt. Địa chi tỵ gặp sửu, tam hợp tốt, thiên can quý gặp tân bình thường, sao chiếu mệnh sao vân hán, vận hạn hạn địa võng, vận niên xả hãm tỉnh. Thái tuế năm 2021, không phạm thái tuế, tam tai năm 2021, phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi kim lâu năm 2021, phạm kim lâu, kim lâu tử, hạn hoàng ốc năm 2021, Phạm Hoàng Ốc Tam Địa Sát 2. Sa chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật Nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao vân hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng này không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn cãi vã. Về cơ bản thì sao vân hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong cuộc sống công việc cũng như sức khỏe. Có điều, vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Mời bạn tham khảo sao Vân Hán là gì, có cách nào để hóa giải sao hạn này phù hợp nhất. 3. Vận hạn năm 2021 của tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng gặp hạn địa võng, nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối. Không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu. Đặc biệt, lời ăn tiếng nói dày da, đa đoan. Viết về sao địa võng và hạn này có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày da. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng, thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều dữ, làm theo điều lành như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không ham đồ rẻ, đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bất lời. Khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời, mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đềm ấm và hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lì gian. Thậm chí, người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng. Theo tử vi ngày nay, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. 4. Vận niên năm 2021 của tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng Xà hãm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay, bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn trọng, không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình. Nếu bản mệnh biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong, nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn trong năm nay, bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi. Ngoài ra, trong năm này, bản mệnh kiêng đi xa. Công danh không có gì mới, trong năm này bản mệnh nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. 5. Tuổi quý tỵ 1953 nam mạng trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế, tam tài, kim lâu, hoàng ốc hay không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Quý Tỵ 1953 nam mạng không phạm hạn thái tuế. Bản mệnh tuổi Quý Tỵ theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai: Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng phạm hạn tam tai năm thứ ba. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 Thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9. Số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu, cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, Dư 6 Phạm Kim Lâu Tử Dư 8 Phạm Kim Lâu Lục Xúc Ngoại trừ 8 tuổi không Phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng là 69 tuổi, Kim Lâu Tử. Cách tính hạn tuổi Hoàng Ốc đơn giản như sau. Lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi quý tỵ 1953 nam mạng là 69 tuổi, âm phạm hạn tuổi hoàng ốc, tam địa sát. Anh chị và các bạn thân mến, nếu thấy video này hay và bổ ích, quý anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ngay để theo dõi những video chia sẻ tiếp theo về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và tướng số. Ngoài ra, quý anh chị và các bạn hãy click vào chiếc chuông kế bên để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Cuối cùng, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn bình an, may mắn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.